Xin chào mọi người nhé Hôm nay em xin làm cái video hướng dẫn về cái các bước mình có thể chặn quảng cáo ở trên YouTube chạy quảng cáo ở trên điện thoại Android trên ờ, iOS rồi là chặn quảng cáo ở trên ờ, mình lướt web nghe nhạc ha đó thì mỗi lần mình làm lướt web nghe nhạc thì quảng cáo nó hiện ra quá nhiều mình cũng phiền ha thì hôm nay em sẽ làm các bước để giúp cho mình là mình có thể chặn quảng cáo được ha rồi đầu tiên là bây giờ em sẽ hướng dẫn là ở à, mình sử dụng trên máy tính ha tí nữa em sẽ làm ở trên điện thoại ha thì hai cái cũng tương tự nhau thôi nhưng mà bây giờ em sẽ làm trên máy tính trước ha rồi ở trên máy tính thì đầu tiên mình vào cái trang vào YouTube giúp em ha đây thì ở trên điện thoại cũng tương tự ha rồi vào YouTube sau đó mình à, tìm đến cho em cái chữ là kiếm tiền một phần trăm một ngày nhớ đánh bằng chữ chứ không đánh bằng giống như em ha cho được cái phần trăm này là đánh bằng chữ chứ đừng có đánh cái dấu phần trăm nha nó tìm không ra nhá đó, đánh giống như em á, kiếm tiền một phần trăm một ngày ok sau đó mình bấm tìm kiếm thì ở đây là cái kênh kiếm tiền một phần trăm của em ha rồi mọi người bấm vào cái kênh này à. thì em xin giới thiệu sơ cái kênh này luôn cái kênh này kiếm tiền một phần trăm một ngày là em lập ra để để mong muốn là hỗ trợ mọi người có thể từ kiếm tiền online ở trên mạng được ha thì cái mục tiêu là mình có thể kiếm được 100 một ngày đó là mục tiêu của em đó. rồi bây giờ tiếp theo mọi mọi người bấm vào cái video đầu tiên đây em mới có một cái video á, kiếm tiền 100 một ngày ở dưới này đó sau đó mình lăn này xuống phía dưới này ở phía dưới ở dưới phần mô tả video em có gắn một cái đường link đây đó tại trình duyệt chặn quảng cáo 100% thành công là cái này à hoặc là ở dưới phần bình luận em cũng có ghim sẵn ha đây link tải trình duyệt chặn quảng cáo 100% thành công đây thì mình bấm vào đây tải cũng được và bấm vào đây tải cũng được ha đó thì bấm vào đây sau khi bấm xong thì nó sẽ chuyển ra cái cửa sổ của bên Windows cho mình tải ha phiên bản của Windows tại mình đang xài cho máy tính thì có nghĩa là nó sẽ là phiên bản của Windows ha mình sẽ bấm vào tải xuống tí nữa em sẽ làm bên à, điện thoại ha thì sau khi tải xong thì mình lưu lại ha này sau đó mình tiến hành bấm về cài đặt mình bấm vào cái chỗ này đây để mình cài đặt ha chọn dẹt ha nếu nó hỏi dẹt thì chọn dẹt đây là quá trình nó đang download để cài đặt đợi một tí xíu nhé mình cài cái này thì mình chặn quảng cáo cực kỳ hiệu quả nhé gần như là chặn 100% quảng cáo luôn á mình sẽ không có phiền hà à, đến sau mình thích xem quảng cáo thì mình xem ha Đó. đây là một cái trình duyệt của nó là như vậy mình bấm cái skip này cho bỏ qua skip do cam thu ha là nó như vậy ha rồi bây giờ mình có thể chuyển cái này cái này hiện tại là cái bằng à, tiếng Anh ha mình có thể chuyển sang tiếng Việt cho nó dễ nhìn ha thì mình bấm vào cái mọc bên này bấm vào uh, bấm vào cài đặt ha setting đây đó sau đó mình lăn con chuột xuống một tí xíu rồi lăn dưới cùng có cái từ là audit setting là đây mình mở cái này ra rồi mình bấm vào cái mục language ha language đây mình chọn này và mình as language đây đây mình kéo cái này để mình tìm là tiếng Việt ha tí tí này trên điện thoại thì nó dễ hơn mọi người nhé ai ai xài điện thoại thì đợi em một tí xíu ha rồi bấm trừ add cái này sau khi có từ Việt Nam Mi đây rồi á thì mình bấm vào cái dấu ba chấm này mình chọn dòng trên cùng á chẹt vào cái trên cùng một cái thì nó sẽ hiện ra cái này mình bấm vào cái chữ này một cái thì nó sẽ tự động chuyển sang là tiếng Việt cho mình ha đó chuyển sang tiếng Việt dễ xài luôn ha à. rồi bây giờ mình à, mình mở một cái tab mới cái này giả sử mình ghi từ YouTube đi ha YouTube đây à cái này nó rất là tiền nhá đây là YouTube sau đó mình bấm cái dấu ba chấm này bấm công cụ khác bấm tạo lối tắt đó, thì ở ngoài màn hình desktop của mình sẽ có một cái biểu tượng YouTube đó, hoặc là mình bây giờ làm mình làm Facebook cũng được ha đây Facebook đây mình cũng bấm vào dấu ba chấm này bấm vào công cụ khác này tạo lối tắt này đó tạo này đó, thì ở, ở ngoài nó sẽ có biểu tượng như thế này còn cái lúc này mình tải về là cái hình hình giống con sư tử này đây à. đó thì mình có thể tạo những cái khác được á mình có thể tạo thành cái Google hay gì cũng được ha đây đó mình cũng làm như vậy công cụ khác tạo lối tắt đó mình làm như vậy thì mỗi lần mình mình duyệt web nó sẽ nhanh hơn mình cần vào YouTube và YouTube cần vào Facebook cần vào Google thì vào Google ha còn mỗi lần mình cứ vào YouTube mình phải vào Google mình gọi YouTube rồi mình làm cho nó rất là phức tạp đó là đối trên máy tính như vậy thì khi mình chạy bằng cái này á thì tất cả quảng cáo của mình nó sẽ bị chặn lại ha mình sẽ rất là ok mình là đỡ phải phiền hai đó đây và nó sẽ lướt web rất là nhanh mọi người nhé là cực kỳ nhanh luôn rồi bây giờ hiện tại là mình à, em đã làm ở xong trên à, điện à, trên máy tính rồi ha bây giờ em sẽ chuyển sang điện thoại nhé rồi em điện thoại thì em sẽ tạm thời tắt cái máy cái lưu này cái lại ha rồi ok em sẽ chuyển sang điện thoại nha rồi còn bây giờ bây giờ mình muốn ờ, ở làm thao tác ở trên điện thoại ha điện thoại uh, iPhone hay điện thoại Android á, thì mình cũng bây giờ mình cũng vào YouTube ha đây đó mình vẫn vào YouTube ha à. đây mình vào uh, YouTube à khoan để để em bật wifi cái đấy nha à. rồi mình bật wifi lên rồi ha rồi bây giờ mình sẽ um, sẽ vào youtube ha đây youtube đây cái biểu tượng youtube đây à mình vào youtube à, mình cùng à, bấm cái chữ là kiếm tiền tiền một phần trăm một ngày ha đây một ngày đây ha à. Ờ. thì cũng giống như lên điện thoại rồi rồi vào cái kênh kiếm tiền một phần trăm một ngày đây thì giống ngay cũng như trên điện thoại ha ở trên video này em mở video ra 16 ha. đó thì ở dưới này ở dưới này là có cái liên tải nó nằm ở đây ha đó liên tải đây đây liên tải chặn quảng cáo 100% thành công rồi đây đó đây đó đó ha thì mình bấm vào đường link đây đường link dưới này đây đó rồi nó hỏi Google Chrome hay chọn cái nào để mở thì mình chọn bằng Google cũng được ha, hả, thì nó sẽ tự động đến cái phiên bản của điện thoại cho mình ha download for Android còn bên OS thì nó sẽ tự động là download for OS ha rồi mình bấm mục download đây đó nó đang download ha thì nó sẽ mặc định chuyển sang chế độ bên CR Play cho mình luôn ha sau đó mình bấm vào chữ cài đặt à. rồi đây là quá trình mình làm tải về ha cái này mình xài cực kỳ là tiền ha rất là tiền lời luôn và mọi người thử tải về xài à, xài thử rồi thấy ha mọi người mà thấy hay thì nhớ đăng ký kênh mình ha rồi là mọi người có cái gì mà chưa biết thì bình luận ở phía dưới ha mình sẽ trả lời tất cả 100% bình luận của mọi người nhé rồi mình sẽ hướng dẫn và nhớ tham gia vào nhóm kiếm tiền 1% một ngày ha để à, sau này mình có thể hỗ trợ mọi người chúng ta cùng kiếm tiền online ha kiếm tiền online ở trên mạng ha bằng rất là nhiều cách ha nhiều cách mình có thể kiếm tiền được ở ừ, à, kiếm tiền à, affiliate kiếm tiền à, qua các cái đồng tiền điện tử ha Bitcoin rồi là các cái dạng khác rất là nhiều thứ ở đây quá trình nó đang cài đặt ha mình đợi một tí xíu à. cái này là mình à, lướt web nó rất rất nhanh mọi người nha lượt gặp đồ là chạy ok ha sau đó mình mở cái này ra Đấy, tức là nó lại tải xong rồi đó đây mình vẫn bỏ qua đi ha đó. đợi tải xong rồi rồi của của của nó là hình là như vậy ha này đây đây ha thì nó cũng giống như trên kia thôi ha hả rồi giả sử bây giờ à, mình vào um, youtube đi ha Đó. Ừ, thì nó cũng sẽ lướt web rất là nhanh vậy ha ok cực kỳ nhanh ha thưa quý vị mà nó sẽ không có quảng cáo nha cập nhật tình hình dịch covid 19 tối ngày 12 tháng 3 à, ok ha Đừng kéo cực kỳ nhanh ha rồi ok đây mình vào kênh lúc này ha kiếm tiền 1% một ngày ha ok đó ở đây ha là mình lúc này đây đó rồi ok nếu mọi người mà thấy hay thì nhớ bấm vào nút đăng ký đấy ha có chữ đăng ký màu đỏ đây bấm like video và nhớ um, có um, tham gia vào cái nhóm telegram dưới này ha đây đó tham gia vào nhóm này ha nhóm đó là nhóm để uh, để mình hỗ trợ hỗ trợ mọi người ha rồi để tham gia vào nhóm uh, giúp mình nha rồi ok cảm ơn tất cả mọi người nha